hạnh phúc chân thật phải xuất phát từ tâm hồn của chúng ta tâm chúng ta phải như thế nào đó là chúng ta phải đào luyện một cái tâm và một cái tâm biết hài lòng với cuộc sống biết nở nụ cười trước tất cả những nghịch cảnh khó khăn và mình cứ yêu đời cứ lạc quan cái đó mới giúp chúng ta có hạnh phúc được chứ còn cuộc sống này chẳng bao giờ nó bằng phẳng và nó có rất nhiều trông gai nhưng chúng ta biết đi qua nó coi nó như những trang sách mà chúng ta được đọc những câu chuyện thôi thực sự cuộc đời là là quyển sách để chúng ta đọc qua trong cái bài kinh pháp cú đức phật dạy về cái tâm của chúng ta mà chúng ta cần phải rèn không phải nữ giới mà kể cả nam giới chúng ta phải rèn thì mình mới được hạnh phúc được đức phật nói về cái tâm này tâm của chúng ta nó rất khó nắm giữ và nó rất khinh động cái tâm này nó chạy nhảy lung tung mà phật dạy nó giống như là con khỉ và con vượn vậy đó khi cái tâm mà nó chạy nhảy lung tung như vậy, nó khiến chúng ta sẽ bất an, đau khổ. À, nếu một người không được rèn luyện tâm thì thường đau khổ nhiều, thường thất vọng và đau khổ nhiều. Cho nên tâm khó giữ và khinh động. Theo các dục nó quay cuồng, và cái tâm chúng ta nó chạy theo các cái ham muốn dục lạc, nó quay cuồng. Và như thế ta cứ khổ mãi thôi. Thực sự là Sư Thế Minh khi mà, mà rời trường rồi đấy, à, về Bộ Công nghiệp Công tác cũng thế, lúc đầu cũng thế, ta cũng chạy đua, tranh đua rất là dữ, phấn đấu rất là nhiều. Tất nhiên phải phấn đấu nhưng mà bên trong đó là một cái dục vọng của mình. Lúc ấy mình thấy thật sự nó rất khổ, vẫn không bằng ai, không bằng ai, khổ tâm ghê lắm. Sau này khi mà đọc giáo lý của Phật rồi thấy hay quá, lúc ấy biết, biết hài lòng, gọi là biết đủ. Nhà Phật dùng cái từ gọi là chi túc, chi túc là biết đủ. Thì lúc ấy bắt đầu biết dừng, biết hài lòng và thấy tâm mình nó bình an. Lành thay điều phục tâm tâm điều an lạc đến. Đấy là lời Đức Phật dạy. Khi cái tâm chúng ta được điều phục thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta vẫn an lạc được. Thưa đại chúng, cuộc đời này đấy nó như vậy, sóng gió, phong ba rất nhiều. Nhưng mà tâm chúng ta định tỉnh được, à, giữ cho nó được điều phục được, an rồi. Tâm an thì mọi việc nó an ổn. Cho nên các vị thiền sư ngày xưa đó, họ không có phải cuộc sống vật chất sung túc nhưng họ rất an lạc đức vua trần nhân tông của chúng ta bỏ ngay vàng vào trong núi yên tử ngồi trong hang đá đấy tu hành nhưng mà lại rất an cho nên ngài mới nói là cư trần lạc đạo viết cái bài phú cư trần lạc đạo ở trong trần gian mà tâm an lạc được với đạo thế thì nó phải một cái tâm cho nên thực sự chúng ta phải quay về biết được hạnh phúc gốc ở tâm chúng ta khi cái tâm này được điều phục được huấn luyện được tôi luyện rồi nó có bản lĩnh nó vững vàng thì trong trường hợp nào nó cũng vẫn an lạc đó dù sóng gió dù khổ đau đến với chúng ta chúng ta vẫn giữ được cái tâm an lạc cái này là cái rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta vì mục đích của chúng ta là đạt được hạnh phúc mà mà hạnh phúc là chúng ta biết phải ở tâm không có cái gì khác cả tâm không cảm nhận được hạnh phúc thì là ta không hạnh phúc thôi thế mà tâm cảm nhận hạnh phúc là tâm một cái tâm phải bình an thì mới hạnh phúc cho nên tâm hồn thanh thản bình an là gốc của hạnh phúc